Ok hello, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh tiếng bóng đá cũng như là kênh tiếng soi kèo. Đấy thì trong cái video lần này anh em hãy cùng với tiếng nhận định phân tích và đưa lên cái mã kèo của cái trận đấu uh, cũng khá là hot ngày uh, vào khuya hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai tại cái giải đấu La Liga. Đấy, đó chính là cái trận đấu giữa cái thằng à, đây để tiếng cho anh em lại xem lại á, giữa cái thằng Real Madrid cùng với Villarreal. Thì vào tối ngày 8 tháng 4 đó cũng như là là khuya ngày 9 tháng 4 sẽ có rất nhiều trận đấu được diễn ra từ cái giải hàng đầu châu nếu như mà Tiến không có thời gian lên được hết cái video cản trận đấu đó, anh em muốn lấy mã kèo thì cứ liên hệ với Tiến để được vào cái nhóm của Tiến nhé. Vòng vào nhóm của Tiến thì bắt buộc anh em phải có được hai cái điều kiện. Thứ nhất là anh em phải có số vốn ít nhất một hay cũ trở lên. Đó, thứ hai là anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking là chuyển khoản online ấy để cho Tiến có thể hướng dẫn trực tiếp cho anh em nắm một cái trang, tạo một cái tài khoản trên trang để anh em có thể chơi trực tiếp trên cái nhóm của Tiến luôn. Ok cho anh em. Tiến sẽ không bao giờ cho anh em các mã kèo để anh em chơi bên ngoài đâu Vì tụi nó chỉ chơi ăn trên đầu anh em thôi Nên Tiến không bao giờ cho anh em chơi bên ngoài qua thầu qua còn hết Muốn vào nhóm với Tiến thì phải chơi trên trang Đó chơi trên trang có lợi cho anh em chứ Tiến cũng trả được gì hết Ok chưa Thì quay lại với trận đấu này à, Anh em mới cùng Tiến đảo qua trước về cái tỷ lệ kèo nhé Đây <clears throat> Anh em có thấy là nhà cái đang đưa ra mã kèo chấp của Real trước Belagan Trước cái mức chấp là một hòa 1.25 0.75 cùng với 1.5 cả trận và tài xỉu trận đấu này đó chính là ba hòa 2.75 3.25 cùng với 2.5 thì ở hiệp 1 thì Real cũng lần lượt chấp cái thằng Villa à, Real với lần lượt là 0.5 này cùng với 0.25 đấy còn về mắc kèo tài xỉu ở hiệp 1 là một hòa với 1.25 thì đây là cái trang một cái trang mà tiến đang hướng anh em khi mà anh em vào nhóm để chơi trên cái trang này cùng với tiến đó anh em có thể nạp rút thoải mái rất là nhanh luôn chỉ cần chỉ cần anh em có một cái số tài khoản ngân hàng đó có xài cái chuyển khoản online internet banking đó anh em có thể chuyển tiền rút tiền trực tiếp trên cái ờ, tài khoản của anh em á đó. đó thì, anh em có thể tạo một cái trang tạo một cái tài khoản trên trang để chơi trực tuyến như tiếng đó chơi cái liệm luôn không bị mất like mất phí mà cũng chẳng phiền đến ai hết ăn cũng rất là cao luôn không bị mất like hết đó ví dụ như mở kèo Gian này chấp một hòa trước Villa Gian thì ăn 0.96 cả hai đội đều ăn 0.96 đúng không nhưng nhưng khi mà anh em chơi bên ngoài quả thầu quả cò vẫn với cái mã kèo này nhưng thằng thầu còn nó chỉ đưa cho anh em ăn ở cái mức là ăn 8 ăn 7 ăn, ăn 0.7 ăn 0.8 thôi đúng không tiếng nói rất là chuẩn luôn đó nếu như anh em chơi như vậy thì anh em chơi khác và anh em nuôi nó anh em thua thì tụi nó lại được hoa hồng từ cái số tiền thua của anh em còn anh em thắng á, thì thì thì tụi nó lại cắn like tụi anh em chơi như vậy để chơi làm gì đúng không thà cầm một cái trang tự chơi đó những anh em nào mà thật sự thua tha sau bờ muốn gỡ gạt muốn cùng tiếng đồng hành ở những trận đấu chấm tới đó muốn cùng với tiếng uh, tham khảo các mã kèo muốn đi với tiếng đó cũng như là những anh em nào mà gành về bánh bóng mà chưa tìm được một cái trang chơi uy tín muốn có một cái tài khoản trang chơi như tiếng thì cứ mạnh dạng liên hệ ngay cho tiếng qua số zalo 0963 731 346 nếu như anh em đã đạt đủ hai cái điều kiện mà tiếng vừa nói thì tiến sẽ lập tức hỗ trợ anh em và sẽ không bỏ sót một anh em nào hết đó sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm luôn cũng như hướng dẫn cho anh em một cái tạo cái cách tài khoản trên trang để chơi để có một cái sân chơi luôn ok cho anh em thì quay lại với tỷ lệ kèo hiện tại trước khi mà đưa cái mã kèo mà tiến chọn cho anh em ấy anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái uh, uh, phong độ cũng như lịch sử đối đầu hay là cái bảng xếp hạng của hai này trước nhá. đây nhìn vào màn hình anh em có thể thấy đây là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này chủ nhà Real sẽ ra sân với sơ đồ là 433 cái bộ ba tiền đạo của cái thằng Real đó chính là Rodrigo, Karim Benzema cùng với uh, Vinicius đó còn về thằng đội khách uh, ngầm vàng Villarreal sẽ cũng sẽ ra sân với cái sơ đồ 433 đó cái bộ ba của này đó chính là chú Benji cùng với Morales này hay là Bino, uh, ờ, thì nhìn vào cái đội hình mà mà chấn thương của hai đội thì chắc chắn là cái đội khách đang bị ảnh hưởng khá là nhiều ở cái giai đoạn hiện tại khi mà thiếu vắng đến 5 cầu thủ đó trong đó có bốn cầu thủ bị chấn thương và một uh, còn riêng cái thằng Nicolas Jackson thì nó đang bị uh, nó đang bị uh, dính à, thẻ đỏ nên không thể ra sân trong cái cuộc đối đầu này còn về đội chủ nhà Gian chỉ thiếu vắng mỗi cái thằng Ferland Mendy mà thôi đấy thì đây chỉ là những cái sơ đồ mà nhà, uh, nhà cái đưa ra để cho anh em uh, dự đoán dự đoán về cái uh, tham khảo thôi tham khảo về cái uh, đội hình ra sân dự kiến thôi sẽ không có gì chính xác hết nên tiến sẽ không nói nhiều về cái phần này nhé ok thì nhìn vào cái bảng xếp hạng anh em thấy này Đầu tiên, đầu tiên là đội chủ nhà Real thì nó đang có được tổng cộng là 59 điểm sau 27 vòng đấu với 18 thắng, 5 hòa và 4 thất bại, ghi được 57 bàn thắng và để thủng lưới 21 bàn này. Đó một cái phong độ khá là tốt dành cho cái thằng Real luôn. À, thì hiện tại nó gần như là không còn còn còn cái cái cuộc đua à, không còn cái ờ, cơ hội để đua cái ngôi vô địch với Barcelona nữa anh em vì hiện tại nó kém cái thằng Barca này đến 12 điểm cách biệt đấy nhưng mà mục tiêu của nó chắc chắn là vẫn giữ nguyên ở cái vị trí thứ hai của giải La Liga đó để uh, củng cố đi cái vị thế của mình trong cái giải đấu này đúng anh em và hiện tại nó cũng đã bỏ xa cái đội xếp thứ tư là Real Sociedad với uh, tổng cộng là 9 điểm 11 ờ, điểm 11 điểm để cách biệt nha anh em đó thì chắc chắn là cái vị trí thứ hai lẫn thứ ba sẽ thuộc về cái thằng Real trong uh, cái mùa giải này nhưng top 4 về cái đội khách tàu ngầm vàng thì anh em có thấy nè tàu ngầm vàng Villarreal thì nó đang có được 44 điểm sau 27 vòng đấu rồi với 13 thắng 5 hòa và 9 thất bại đó và nó chỉ kém cái đội uh, xếp thứ năm là một điểm mà thôi và xếp uh, kém cái đội xếp thứ 4 là Real Sociedad với uh, ờ, 4 điểm cách biệt mà thôi thì mọi cái cơ hội để lọt chân vào cái vé lấy cái vé giữ cúp C1 đối với cái thằng Villarreal ấy vẫn còn nguyên nha anh em cho nên chắc chắn là nó sẽ phải nỗ lực hơn cũng như là nó sẽ uh, có niềm tin mà mà thi đấu hết mình hơn ở những trận đấu sắp tới đó để giành lấy một cái vé dự cúp C1 đúng không anh em thì chắc chắn là ở trận đấu này uh, Real cũng sẽ tuy được thi đấu trên sân nhà nhưng chắc chắn cũng sẽ rất khó để có được một cái trận đấu uh, uh, nhàn nhã trước cái thằng Villarreal này đấy thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái phong độ của hai đội nhé đây đầu tiên là phong độ của Real Madrid thì nó có tổng cộng là Ờ, hai trận hòa hai thất bại và cùng với 6 chiến thắng ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó thì sau cái trận thua 1-2 trước cái thằng Real ờ, trước cái thằng Barcelona ngay cái trận mà mà siêu kinh điển thì sau đó nó đã hủy diệt đó nó nó nó đã hủy diệt chút giận lên cái thằng Vonla Valladolid với tỷ số 6-0 ngay trên sân nhà của mình và mới đây đây mới đây tại cái giải cúp nhà vua Tây Ban Nha thì nó đã hủy diệt lại cái thằng Barcelona để trả cái món nợ thua ở cái giải ờ, La Liga vừa rồi đó hủy diệt Barca với tỷ số là 4-0 rất là đậm ngay trên sân nhà của Barca luôn đấy thì chắc chắn sau trận thắng này mọi cái sự mà mà uh, lo lắng của kiểu như là nghi hoặc về cái phong độ của Gian sẽ bị dẹp bỏ đúng không anh em đấy và Gian chắc chắn nó sẽ tự tin hơn trong cái cuộc đối đầu này nữa đấy còn về đội khách Villarreal thì nó đã có tổng cộng là 4 thắng hai hòa và 4 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất thì cái phong độ của Villarreal ở hai trận đấu gần đây cũng khá là tốt nha anh em thì sau khi để thua cái thằng à, Anderlecht tại cái giải à, gọi tắt là cúp C3 nhé anh em, gọi tắt là cúp C3 châu Âu với tỷ số 1-0 thì nó đã có hai trận thắng tại La Liga liên tiếp với tỷ số 3-0 trước Osasuna và 2-0 trước Real Sociedad, một hai cái chiến thắng rất là quan trọng dành cho Villarreal. Đó. Thì cái phong độ của Villarreal à, cũng à, tương đối ổn ở hai trận gần đây thôi. Trước đó thì Villarreal cũng đã làm à, cũng khá là tốt anh em. Trước đó phong độ của Villarreal tiếng thấy cũng khá là tốt đấy nói chung chắc chắn cái thằng Real cùng với Villarreal cả hai đội sẽ thi đấu rất là hấp dẫn trong cái cuộc đấu đầu này vì mỗi đội đều có những cái mục tiêu riêng đúng không đặc biệt là Villarreal đang rất cần một cái chiến thắng nó để củng cố cái vị trí trong top 4 của mình cũng như là Real Madrid đang trên cái đà thăng hoa thì chắc chắn cũng sẽ rất khó để phải uh, uh, bị trùng chân ở cái giai đoạn hiện tại trong các trận đấu sắp tới đấy thì anh em hãy cùng tiến xem thêm cái phong độ sân nhà lẫn sân khách của hai đội nhé đây trên sân nhà thì sau khi trải qua trận hòa một điều trước Atletico cùng với không trận thua 0 một trước Barca Barcelona ngay trên sân nhà thì cái thằng Real này đã thắng liên tiếp 3 trận trước mọi đối thủ luôn. Đó và chỉ để thủng lưới một bàn thôi. Nó thắng 3-1 trước Espanyol này, rồi 1-0 trước Liverpool. Đó tại cúp C1 này, rồi thắng đậm nhất là 6-0 mới đây trước Valladolid. Đấy. Còn về à, cái thằng Villarreal thì sau khi trải qua hai cái trận thua sân khách uh, trước đó trước ờ, một ba chú anh chơi cũng như là thua 24 trước Monotka thì ba trận gần đấy nhất nó cũng có một cái phong độ cực kỳ tốt khi mà thắng hai không chú anh Almeria cũng như trận hòa một đều trước Anderlecht và thắng ba không mới đây nhất trong cái chiến làm khách trước Osasuna. Đấy thì cả hai đội ở ba trận làm khách lẫn sân nhà gần nhất đều có phong độ cực kỳ tốt nha anh em. Đó, còn về cái lịch sử đối đầu thì Real cùng với Villarreal cũng đang bất hòa nhau Về lịch sử cũng đang cân bằng với nhau rất là nhiều Đó, hai trận hòa cùng tỷ số 0-0 cùng với một chiến thắng dành cho Villarreal Và một trận thua dành cho Villarreal trước cái thằng gian Madrid Đó, thì xét về tổng thể thì hai đội ở trận đấu này rất là khó để để để ờ, phân thắng bại đó thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về một số mã kèo mà anh em có thể đầu tư trong trận đấu này đây thì anh em xem này ở 7 trên 8 trận gặp nhau gần nhất thì cả hai đội cả hai đội đều có từ đây anh em ở 7 trên 8 trận gặp nhau gần nhất cả hai đội đều có uh, dưới 10.5 góc có nghĩa là cái khả năng về xỉu góc ở trận này rất là cao đó gặp nhau 8 trận mà có 7 trận về xỉu góc rồi và ở 8 trên 10 trận đối đầu nhau mới đây thì cả hai đội đều có bàn thắng vào lưới đối phương đấy một cái thông số rất là quan trọng trong cuộc đối đầu này để anh em có thể đầu tư ok chưa thì với những gì tiến đã phân tích cũng như tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thì tiến đã có các mã kèo cho anh em sao như sau đầu tiên về cái mã kèo cả hội cùng ghi bàn thì nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là bỏ một ăn 0.59 thôi nó rất là thấp cho nên nếu như mà anh em kết cái mã mà cả hai đội cùng bị bàn anh em có thể đợi bóng lăn khi mà kèo tăng lên ăn 7 ăn 8 gì đó, đợi bóng lăn 15 20 phút gì đó và lúc đó anh em vào cái mã này cũng chưa muộn đúng không? Đó cho nên cái mã này thì anh em kết thì vào nhé, cứ đợi bóng lăn ăn cao tí rồi vào. Hiện tại thì ăn khá là thấp nên ờ, không nên vào để làm gì cả. Đó ok thì anh em có thể vào trước cho tiến đó chính là cái mã kèo tài ở cái cuộc đối đầu này nhá đây tiến sẽ ưu tiên cho anh em hai cái mã kèo khá là an toàn trong cái trận đấu này đó chính là mã Villagan được chấp 1.25 cùng với mã tài 2.75 cả trận đấy thì đây là hai mã kèo mà tiến đưa ra cho anh em trong cái cuộc đối đầu giữa Real với Villarreal anh em kết anh em có thể vào còn không thì có thể đánh ngược lại còn về mã kèo cả hai đội cùng địa bàn tiến đã nói rồi đợi kèo tăng lên khi trận đấu diễn ra 15 20 phút lúc đó vào thì sẽ ăn cao hơn rất là nhiều nó sẽ hợp lý hơn ok cho anh em thì tiến chỉ chốt cho anh em duy nhất hiện tại là mã kèo hai mã kèo này thôi nhá đó anh em phải hợp mã chuẩn ý thì cứ vào nhé còn những mã kèo chuẩn hơn thì trước giờ bóng lăn đi đợi có đội hình ra sân chính thức biết được nó chơi với sơ đồ nào những cầu thủ ờ, quan trọng nào có ra sân hay không hay chấn thương lúc đó tiến sẽ đưa những mã kèo chuẩn hơn cho anh em chơi đấy thì Tiến nhắc lại một lần nữa, nếu như anh em đang thua tha sau bờ muốn vào nhóm cùng gỡ gạt với Tiến cũng như là những anh em nào mà đang gành về banh bóng mà chưa có được một cái trang chơi uy tín muốn cùng Tiến chơi trên cái trang này, đó muốn Tiến hướng dẫn chia sẻ cho cách tạo tài khoản trên trang để chơi để chủ động tự chơi không phiền đến ai à, cũng như là muốn vào nhóm uy tín để lấy những mã kèo và cùng gỡ gạt ở những vòng đấu tiếp theo đó thì anh em bắt buộc phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái đăng ký uh, chuyển khoản online internet banking ấy có nghĩa là chuyển trực tiếp uh, tiền bạc trên cái uh, uh, điện thoại di động của anh em thì anh em có thể đăng ký một cái trang như tiến tiến sẽ hướng dẫn thứ hai là anh em phải có vốn nha muốn gỡ là phải có vốn muốn chơi cũng phải có vốn đúng không vốn ít nhất cũng một hai củ trở lên đó năm mười củ hay hai mươi củ thì càng tốt còn một hay cũ banh bóng thì nó cũng khó lắm anh em nhưng mà tiến vẫn gán giúp đỡ anh em còn vài trăm tốt nhất đừng có liên hệ làm gì cả nhá ok Tiến chỉ muốn chia sẻ vậy thôi, thật sự anh em cần thì liên hệ với Tiến qua cái số Zalo 0963731346, Tiến để phía dưới có video này. Ngoài ra anh em còn có thể liên hệ với Tiến qua ba cái nền tảng ở dưới phần mô tả trong video. Đấy. Ba phần mô tả này. Link Facebook cá nhân, Telegram, Fanpage cùng với TikTok thì anh em bấm vào cái phần mô tả của video rồi sẽ thấy một trong những cái đường link trong cái video này anh em cứ ờ, thích liên hệ qua cái nền tảng nào anh em cứ ấn vào cái đường link đó nhá đó vì tiếng hiện tại bị giả mạo rất là nhiều nên tiếng mới để những cái đường link trực tiếp của cái kênh của tiếng lên đây luôn anh em chỉ việc ấn vào thôi sẽ hiện ra những cái thông tin chính thức của tiếng để anh em liên hệ ok cho anh em thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé anh em yêu quý tiến thì hãy để lại một like một lượt bình luận về cái tỷ số trận đấu trong cái cuộc đối đầu này tiến sẽ lựa chọn anh em nào mà dự đoán chuẩn nhất và sớm nhất sẽ có một phần quà là 500k dành tặng cho anh em đó nhé và anh em cũng đừng quên lẫn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá cũng như là kênh tiếng soi kèo để cho hai kênh của tiếng ngày một phát triển hơn đó để cho nhiều người biết đến hơn đó và tiếng sẽ có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều cái video à, video chia sẻ và tâm sự các cái mã kèo sắp tới cho anh em theo ok tạm biệt anh em và chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là chúc anh em có thật nhiều sức khỏe cùng với gia đình nhé